này để người ta biết được cách chỉnh chương trình tập luyện Bởi cái sự thông minh của dàn cardio của Thor Gym á, là chương trình Chứ không phải là lên mấy ông cứ bấm tay bấm chân này nọ kia nó không đi cái đó là không phải nó mà nó mà chỉ vậy thôi không cần phải mua tới cái máy này đâu nó à, mua mấy máy cùi cùi nó vẫn bấm nó đi vẫn lăn thôi đó đó là vấn đề mà dương truyền tải là bây giờ là đi Duy sẽ giới thiệu sơ qua hết cái chương trình trước đã đó để giới thiệu các bạn về cái đồ thị cái đồ thị là cái cực kỳ là quan trọng chúng ta hiểu chương trình và chúng ta phải hiểu cái đồ thị đầu tiên chương trình thứ hai là hiêu hiêu là gì nhìn đồ thị này giống như cái đồi vậy đó trên này có đồ thị bạn nhìn được còn phát bên này không có đồ thị là hiu nhấn vào một cái nó sẽ thêm cho một thông số nãy không có hồi nãy không có cái smart speed này không có giờ nó có ba thông số kia tuổi tác tên thời gian y chang nhưng mà smart speed đúng không nó thử thách cho bạn 20 phút lần này nhưng mà duy á sẽ chỉ các bạn ba mốc thời gian quan trọng một 10 phút hai 15 ba là hai chục cái độ khó của một chương trình nó phụ thuộc vào hai thông số sau đây thứ nhất là thời gian có thể chỉnh thứ hai là smart speed có thể chỉnh bạn chỉ cần chỉnh hai cái này thôi bạn không cần phải chỉnh gì nữa trong suốt quá trình mà bạn tập luyện cái chương trình đó trên cái máy TT8 này cũng như máy speed bên kia rồi bây giờ Duy sẽ chỉnh hết thông số enter enter cho lẹ hai cái thông số đầu là cân nặng thì Duy không chỉnh nữa tại ờ, chỉnh nó lâu rồi enter qua thời gian này nhấn 10 nhấn xuống đó ra 10 đúng không xong nhấn enter một cái Smart Base cái Smart Base của Duy á, mình phải hiểu cái Smart Base của chương trình để mà Duy tập thì thường chọn Smart Base 12 nhưng mà bạn nhớ cho tôi ba cái Smart Base ở đây thứ nhất Smart Base 8 dành cho phụ nữ bắt buộc phải đạt được cái Smart Base đó cái Smart Base 10 dành cho con trai con trai mà con trai chưa tập yếu con trai mà con trai mà con trai mà yếu quá thì thôi chơi 8 luôn nha như như như bạn áo hồng này chơi 8 đó như bạn này chơi 8 nhưng mà ví dụ như bạn này đi có thể chơi 10 đó còn 12 là dành cho những người như duy tập lâu lâu rồi thì nhấn 12 còn bạn nào chuyên về chạy bộ luôn á thì nhấn có thể 14 còn khẳng định với bạn nhấn hai chục không nổi đâu tại chương trình nó dài lắm nhấn hai chục sao chạy nổi hai chục là chỉ để là cái tốc độ cao nhất thôi đúng không nhưng mà bạn chỉnh hai chục tốc độ cao nhất thì còn cái đóng một đống tốc độ nó gần gần, gần đó là 19 20 19 18 là bạn chết luôn đó nên bạn chỉ cần quan tâm giùm tôi một cái ba tốc độ 8 10 12 bạn nào giỏi nữa 14 15 hết Vậy thì Di chọn tốc độ 12 Rồi Enter Start luôn cũng được Nếu bạn confirm bằng chính xác hết rồi bằng Start luôn khỏi Enter Nó Start luôn chạy ra luôn kìa 3 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây chạy Nó có warm up Nè bạn nhìn nè, đầu thị nó chưa có chạy Nó warm up cho tôi 4.8 Bao giờ chương trình đầu tiên nó phải là warm up Nó không chạy liền mà Nó warm up Bạn có 3 phút để warm up Chương trình nào cũng vậy Bạn có 3 phút để warm up các bạn nhấn start bạn cảm thấy tôi nóng rồi nhấn start cho nữa bỏ ra warm up nhưng mà warm up đồ thị nó phẳng đồ thị nó phẳng nó có một kiểu một à nè bạn nhìn đồ thị nó phẳng nè à. khi mà nhấn start một cái đồ thị nó nhảy liền bạn nhìn trên cái đồ thị này đúng không tức là bạn chạy hết cái đoạn đường này nè thì bạn bạn kết thúc được cái cái cái, cái thử thách của bạn đó thì bây giờ bạn đang ở cái nhịp thứ hai nó đang chớp chớp chớp là đang ở nhịp thứ hai bạn chạy hồi chừng nào mà thời gian nó trôi qua hết nè thời gian đang đếm ngược nè đếm 10 phút đếm ngược lại hết thì bạn sẽ trải qua hết được chương trình này nhưng mà bạn nhìn nè cái lùng nhất mà nó 8 nè cái lùng nhất là cái 8 mà cái cao nhất chắc chắn là cái 12 hồi nãy mình chỉnh mà mình chỉnh cái smart bit đó thì nó là cái cao nhất là cái 12 mà cái lùng nhất là cái 8 thì giờ nó đang là 8 nè còn cái cái cái cái cái crack crack đây đó là cái inline đó nó sẽ thay đổi nó sẽ thay đổi tùy theo nó đó nó sẽ thay đổi tùy theo cái chương trình này bạn phải theo dõi hết chương trình này bạn mới biết nó thay đổi thế nào tức là một cái một một cái một cái ờ, trụ một cái cột như vậy thì nó là đại diện cho hai thông số nó là cái red này và cái Speed đó thì cái red của cái này nó đang đại diện là i3 mà cái Speed nó là 80 thì bạn cứ phải chạy hết chương trình đi để bạn coi hồi nó như thế nào mình không nói trước được có thể hồi nó nhảy qua bích 7, bích 8, bích 9, bích 10 gì đó là do cái chương trình cái thằng kỹ sư á thằng engineer đó nó lập trình sẵn nó ra chương trình này và nó nó bắt chúng ta là phải vượt qua nó bắt chúng ta phải vượt qua thì bởi vì tôi nói bạn quan tâm cái cái max speed để làm gì để bạn nữ á bạn vô bạn chỉnh 12 là bạn chạy sắp mặt rồi mà không thể nào mà chạy nổi mới đầu tiên ra 8 rồi nó chạy hết đống này mà chịu gì nổi nên bạn quan tâm tốc độ là chừng 8 để cho mốc này nó là chừng 5 6 thôi thì mấy bạn nữ người ta mới vượt qua nổi vậy thì phân tích tiếp cái khó của cái đồ thị này là gì cái chương trình là khó lắm chứ không phải giỡn đâu bạn nhìn nè cái mức cao nhất á, là nó là 12 mà phải chạy tới 5, năm cục lận bạn chạy tới 5 cục lận là chạy xì khói luôn á tôi chạy còn không nổi thề luôn á mệt lắm bạn chạy năm cục là xì khối luôn bạn bây giờ bạn muốn biết một cục nó bao lâu á bạn, bạn tính đi bạn đếm coi nhiêu nhiêu cục một hai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Coi như 18, 18 coi như 20, 20 cái vậy là một cục là nhiêu? một cục là nửa phút Vậy 5 cục 2 phút rưỡi Bạn nhắm bạn chạy được 5 phút rưỡi không? 2 phút rưỡi không? Cái đó là cái vấn đề thứ nhất, cái vấn đề thứ hai nữa Đâu phải là bạn chạy cái đó không đâu Bạn nhìn ba cục kế bên nè Bạn nhìn nè cái tốc độ này nó là 10 rồi nha bạn nhìn nè tốc độ này nó đã là 10 rồi mà đã là 10 là chạy sắp mặt rồi bây giờ thì bạn chạy bao nhiêu bạn chạy hết nguyên chu trì luôn chu trình luôn còn gì nữa bạn chạy nè bạn chạy một cục hai cục ba cục thêm thêm năm cục này tám cục thêm năm này tám cục thêm ba cục này nữa là là là 11 cục thêm hai cục cuối nữa ồ thôi chạy hết chương trình này rồi nên chương trình này chọn 10, 12 là cao thủ mới chạy nổi người thường không chạy nổi đó thì bạn phải hiểu cái video này để bạn biết cái chương trình nó khó hay nó dễ đúng không bạn phải hiểu video để bạn biết chương trình nó khó hay nó dễ đó đó là một chương trình nha đó là một chương trình nha thì cái video vừa rồi Duy làm đó để cho các bạn hiểu được á, là cái chương trình hưu này nè là chương trình này chạy sắp mặt dạ chạy không có điểm nghỉ luôn mình nhìn vô đô thị mình đâu thấy điểm nghỉ đâu nên mình chỉnh tốc độ chừng 10 ờ, thôi là thấy cũng đuối rồi đó không 10 chơi được khi mà bạn chạy tốc độ 10 liên tục có như duy là duy chơi nổi còn nếu mà bạn chơi nổi bạn chỉnh tốc độ 8 để bạn đi đi bộ nhanh mà đi bộ nhanh trong khoảng thời gian đó mà nó dốc nữa thì cũng là phê lắm rồi đó tiếp tục bây giờ chúng ta qua tốc độ thứ hai fast burn kịch một cái rồi mấy cái kia coi như uh, ok đi enter rồi xong nhấn start hầu như hồi nãy chưa chỉnh độ inline nên nó e 3 nói chung là nó sẽ biến đổi cái thông số này sẽ biến đổi và thông số này nó sẽ biến đổi trong suốt cái cái cái cái, cái đồ thị này vậy cái đồ thị này là bạn nhìn nè tốc độ ở giữa nó cao nhất là nó 10 là bạn chạy sắp mặt cái đống này rồi đó rồi xong rồi hai cái lùng lùng rồi coi như chín đi tám gì đó không biết chút nó chạy mới biết giờ tôi chưa chạy tôi chưa biết nhưng mà tôi đoán chắc chắn nó tám hay nó chín mà thằng này á nó là 7 năm rồi xe ăn này chắc chín rồi vậy thì bằng chạy nguyễn đóng rồi luôn rồi đó cũng không dễ ăn đâu ha tốc độ 10 mà chạy liên tục là cũng không dễ ăn đâu thì bạn phải trải qua đây là bài test máy lập trình hết cho bạn đưa ra thử thách cho bạn bạn phải vượt qua bạn phải vượt qua vậy thì bây giờ đặt ra vấn đề trong lúc mà tôi vượt qua tôi mệt quá tôi chỉnh được không chỉnh thử đi lên nè bây giờ nó đang lên chín đúng không chỉnh lên 10 luôn rồi ok giờ tôi mà tôi chạy 10 luôn chỗ này tôi chỉnh tại vị trí này là 10 thì tôi chờ xem tôi chờ xem cái vị trí sau nó có apply theo hay không hay nó trở lại vị trí ban đầu rồi chúng ta cùng chờ rồi vị trí sau nó là 10 luôn vậy thì nguyên từ đây về sau đồ thị bạn nó tăng luôn hiểu không các bạn hiểu không tức là đồ thị lập trình nó đang diễn ra như vậy mà bạn chỉ cần tác động đến bạn giảm hoặc bạn tăng thì nguyên phía sau nó tăng hay nó giảm theo nó tính toán hết nó tăng hay giảm theo bây giờ đang là 10 chút nhảy lên bảo đảm bạn 12 13 luôn cái gì tới mắt nhất Hassan 12 13 thì cái máy này sẽ thông minh hơn chỗ á là cái chương trình tao lập ra cho mày nhưng mà tao cho phép mày cứu vãn khi mà mày sai lầm trong nút nhấn <laughs> rồi giờ lên 11 mấy rồi nè đầu tới đây mệt quá thôi không chịu nhấn xuống bây giờ nhấn bạn này không được thôi nhấn mẹ nó cho chín đi ồ nhấn được nè nhấn chín thì tự nhiên nguyên cái đám phía sau nó giảm luôn nó giảm luôn tức là bạn chỉ cần chỉnh ở tại một cái thời điểm nào đó trong chương trình thì nguyên cái quãng thời gian phía sau nó sẽ thay đổi theo cái sự bạn chỉnh mà tuân thủ đúng cái chương trình nó lập ra nó khác chương trình manual chương trình manual là bằng chỉnh như thế nào phía sau nó y chang một đồ thị thẳng băng vậy còn cái này bằng chỉnh thì cái đồ thị nó vẫn biến thiên theo đúng bản chất của cái chương trình mà thằng kỹ sư nó lập ra cho mình đó, đó là điểm quan trọng mà Duy muốn nhấn thì Duy xin phép kết thúc chương trình ở đây để đi qua chương trình tiếp theo không kịp giờ rồi bây giờ qua thằng cardio chơi luôn sợ gì mày cardio rồi quá trời luôn cũng hai chục ba chục gì đó kịch kịch 10 thôi rồi tiếp tục bỏ qua start rồi nhìn đồ thị này dễ thương hơn nè mấy bạn cái đồ thị này á nó chia làm hai cục các bạn nhìn nè cục cục đầu á là mình chạy xong rồi được mình được nghỉ ở đoạn giữa giữa xong rồi mình chạy thì cục tiếp theo tức là mình đang chạy cái chương trình đó là chương trình cardio thì cái đồ thị nó làm vậy nó là một sự trải nghiệm khác mỗi chương trình cái đồ thị nó sẽ khác nhau đó thì bạn nhìn đi bạn chạy hết đống này tức là mình mình chỉnh tốc độ 10 thì cục cao nhất là 10 thì cục lùng nhất thì nó là ba bốn bảy tám gì đó thì mình còn đi bộ được tức là trong cái chương trình là chạy có nghỉ chạy có nghỉ mà nghỉ không có nhiều hiểu chưa còn hai chương trình trước là chạy không nghỉ rồi tiếp tục chúng ta đi qua chương trình tiếp theo nó chỉ khác nhau cái đồ thị thôi còn bản chất khi mà chỉnh nó cũng như nhau rồi tiếp tục qua tới chế độ trend thằng trend là sức mạnh đó bạn nghe tới sức mạnh thấy ghê, ghê rồi đó nha giỡn đâu ha chắc chạy cũng sắp mặt đây rồi bỏ qua bỏ qua cái bước bỏ qua cái bước kia nhưng mà thằng trend sức mạnh này nó không ghê bằng hai hai thằng đầu thằng hiu với thằng phát bên chứ đánh giá nó ghê hơn thằng này ít ra cái đoạn này nè bạn nhìn cái đoạn này nó còn thấp nè đoạn này còn thấp nè nó cao có chút xíu thôi rồi nó thấp lại chỗ này cũng đỡ đỡ còn thằng kia nó nó nó, nó cao từ đây tới đây luôn nên cái thằng tren nó cũng ghê ghê nhưng mà nó không ghê bằng heo thằng phát bên đó biết vậy được rồi ok tiếp tục tắt qua chương trình tiếp theo rồi qua tiếp theo là h i i t quyền thoại chưa h i i t là cái chương trình nó nhẹ nhàng nó dễ thương mà nó đáng yêu nữa vô khám phá đó đồ thị rất dễ thương đúng <laughs> không thằng lùng nhất là đi bộ vậy thì chạy một chạy một nghỉ một chạy một nghỉ một chạy một nghỉ một chạy một nghỉ thì đây là cũng là một trong những chương trình mà rất nhiều anh em xài cái chương trình một chạy một nghỉ bạn có thể chạy level 14 luôn cũng được nữa tại vì tôi chạy level 14 tôi mệt xong rồi tôi nghỉ cái level của bảy ta có bảy năm sáu gì thôi à và tôi đi bộ phục hồi sức xong tôi chạy tiếp hay nói khác đây là h 2 t cường độ 11 cường độ 11 là cường độ trung bình h 2 t nó có 3 cường độ 21, 11 và 12 Thì cái 11 là cái trung bình Cái này là chơi được nè các bạn Nên cái này cũng là một trong những cái mà yêu thích đó Cái cường độ cao nhất là chúng ta có thể chạy bứt tốc Cái cường độ thấp nhất chúng ta nghỉ Còn những cái chương trình kia nó không làm được Những chương trình kia là chạy là chạy chạy chạy dài quá Nó không có bứt tốc nổi Nó chạy mức độ vừa vừa thôi đó, nên H2T là một trong chương trình mà các bạn phải trải nghiệm Mà các bạn nên trải nghiệm Rồi, chúng ta cùng nhau kết thúc để đi qua chương trình tiếp theo rồi chương trình tiếp theo là chương trình H2T xong rồi tới chương trình Custom Custom thì nó giống như manual á Vậy khác nhau chỗ nào chúng ta cùng nhau trải nghiệm Custom Nó qua tới user rồi kìa thấy không Là chương trình này là dành cho BT á Nó lưu lại Nó lưu một cái chương trình tập nào đó theo ý của nó Đúng không? Nó lưu lại cho một chương trình tập là theo ý của nó Tức là sao? Tức là nó khác thằng manual chỗ nào Cái thằng manual á Là mày chạy luôn Lúc á, mà là cái chương trình á Là mày chạy luôn tới đâu mày chỉnh tới đó còn cái thằng custom này là mày chỉnh xong hết rồi mày mới chạy tức là bạn phải set up một cái chương trình của bạn nó dài khoảng chừng 10 phút á là nó khoảng chừng 20 cây đồ thị đó thì bạn chỉnh cái cây đó cái cây số 1 là độ dốc nhiều tóc nhiều cây số 2 là độ dốc nhiều tóc nhiều bạn chỉnh hết một cái chương trình của bạn xong rồi bạn nhấn bạn bạn lưu lại bạn lưu lại nè ví dụ như giờ ví dụ chỉnh nè này nâng cao quá rồi này để cho bt này nâng cao quá rồi nha bạn giới thiệu thôi ví dụ giờ chỉnh đi giờ cái đây một cái gì chương trình này dùng để thiết kế dành cho những khách hàng tự chỉnh cách chương trình tự chỉnh là được ờ, được được gì à, được điều chỉnh bởi những thông số bên dưới Ồ, tiếng anh biết chút đỉnh nha không <laughs> không rồi enter username di nguyễn đâu điện enter là sao có chỗ nào điện với di nguyễn không không biết nữa chưa thôi chưa sai rồi thử đi em username một thôi <laughs> enter username username que đó điền vô thông số di nguyễn rồi thời gian 10 phút chỉnh đại thôi đó rồi xong nãy nhà chỉnh hoài nha cái máy f 85 gì chỉnh hoài anh tên cái rồi xong điền hết đóng mà đi nghe hết muốn điền luôn thì quay lại một thằng mẹ đồ ồ khỏi nói thằng mẹ đồ ồ nó lúc trước nói trong video trước rồi vậy còn có thằng hiêu bên cardio trend hit tóm gọn rồi luôn hai đầu giả mang nhất nên khi bằng chỉnh tốc độ nó vừa vừa thôi còn thằng à, cardio thì giả mang cũng nhì nhì chỉnh tốc độ cũng vừa vừa thôi thằng trend thì đỡ đỡ hơn xíu nói chung là cũng giả mang luôn thì bây giờ thôi duy sẽ minh họa cho một số tốc độ căn bản để chúng ta hiểu đó là tốc độ mà mà duy khá là yêu thích thứ nhất tốc độ năm là đi bộ chậm vừa tất nhiên tất cả duy minh họa trên trên cái inline để inline bằng không chứ không có dốc dốc thì nó phải khác rồi đó tốc độ năm à, không không tốc độ năm đâu à, 6 9 12 15 6 9 12 15 đó, để cho các bạn thấy được cái sự cái tốc độ để chạy kỹ thuật chạy sải chân nó dài là như thế nào cái máy này trước khi minh họa thì duy sẽ chia sẻ với bạn tiếp là những cái móc nó quan trọng ví dụ như đàn ông đi thì móc 10 là chạy đó chạy á còn móc từ móc 8 với móc từ móc 8 móc 10 là chạy bước nhỏ từ móc 10 tới 12 là chạy vừa vừa rồi đó 10 trên trên 12 là chạy bước rất dài còn đối với nữ á, thì cứ giảm hai hai tóc ví dụ nữ là thấy thấy là 66 là bắt đầu chạy chạy rồi đó nha nên Di sẽ minh họa cái à, những cái những cái móc quan trọng đó đầu tiên là móc 6 xin lỗi bạn okay. là đi bộ 6 đi bộ Móc này duy dùng để đi bộ cách đi bộ đây bạn đi bộ phải giống Duy nha bước dài ra không có đi vậy nó vậy bước dài ra đi đánh không, đánh không.